Hello, Khải Vlog xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách các bạn ạ Là cho thằng em này ăn một cái pizza khổng lồ các bạn nha Một cái pizza khổng lồ, pizza khổng lồ luôn các bạn nhá Bạn này ăn trong vòng 5 phút Đấy các bạn ạ, 5 phút Bạn này mà giành chiến thắng Thì mình sẽ cho bạn này 10 triệu các bạn nhá 10 triệu luôn nhá Việt Nam nói một lần làm một điều các bạn ạ <laughs> Và đây là pizza của bạn mình nhá Các bạn cho các bạn xem pizza của mình nha Pizza của mình to chưa các bạn rất to luôn to hơn người luôn cầm hai tay cho mọi người xem này đấy thì ra to luôn các bạn to lắm à đấy. to ra man luôn pizza của mình đấy. cảm giác em trước khi bước vào thử thách này thế nào em vừa ăn pizza vừa tiền cái gì trả sướng chứ có chắc chắn thắng không 50% năm phần trăm à <laughs> to lắm các bạn ạ trong 5 phút thôi 5 phút mà ăn hết cái bánh pizza to này khả năng ở em nghĩ là năm phần trăm á theo anh thì tầm 10 phần trăm còn không được <laughs> nên tiền của anh dễ đâu <laughs> xem được thế hôm nay dành bụng để ăn pizza chưa đã ăn cơm trước rồi đã ăn cơm rồi à thế thôi chắc rồi thế anh thắng chắc rồi thế giới giới chuẩn bị thế bây giờ chuẩn bị chưa chuẩn bị nhá chuẩn bị sẵn sàng chưa rồi bắt đầu 5 phút bắt đầu vào miếng nhân này trông ăn rất ngon nhé ngon mọi người hơi ngảy cho mọi người ừ. mình được nếu ăn cơm bữa giờ bây giờ mình không biết có làm được thử tay không nhá mọi người cảm giác ăn tinh pizza pizza có ngon không cảm giác làm sao có vị gì không có em thử tả vị có, dễ này. có sứa nha mọi người với lại này ngô này luốc này với lại cả xúc xích nha mọi người ăn rất là ngon các bạn nha đồng hồ là mình lo bằng đồng hồ các bạn ạ bây giờ là hai năm đúng ngày 30 đúng 30 thì mình sẽ kia nhá xem mình sẽ dừng cuộc dừng cuộc chơi cho bạn ấy nha các bạn nha hơi mở tí các bạn ạ bạn ấy mà uh, em ấy mà giành chiến thắng thì mình sẽ dành cho bạn anh em ấy à, một khoản tiền nho nhỏ là 10 triệu các bạn nha trong 5 phút các bạn ạ không ít đâu và không ít đâu trông em ăn ngon chưa pizza mình vẫn còn nhiều gian trôi qua được một phút rồi các bạn ạ liệu em ấy có ăn được không trong khi em ấy đã em em ấy đã ăn cơm rồi các bạn nhá nhưng mà người bình thường mà đói thì pizza này ăn trong 5 phút là quá nhanh quá quá lâu rồi người bình thường mà để ăn cái pizza này chỉ trong 3 phút thôi các bạn ạ nhưng mà đói nhưng mà em ấy là đã ăn cơm rồi đã ăn cơm rồi các bạn ạ thế là một tin vui cho mừng cho mình các bạn nhá một tin vui Bất vâng, thế anh gọi điện cho em sớm để em chuẩn bị à. ăn cơm nha mình ơi tao khôn Rồi. chứ người ta bảo khôn bốn miếng các bạn bốn miếng giờ mới hết sắp hết một miếng rồi mà thời gian nó trôi qua được hai phút rồi các bạn nhá hai phút rồi 2 phút trôi qua rồi vẫn còn 3 phút nha mọi người mỗi phút một miếng <laughs> em ấy phải ăn tốc độ nhanh hơn nữa các bạn ạ nhét liên tục vào mồm anh nói thế thì làm sao mà em được nhai được chứ không cần nhai nước cũng nuốt luôn nuốt luôn các bạn ạ Gì, <laughs> là hết một miếng rồi các bạn ạ bây giờ anh em sẽ bắt đầu miếng thứ hai phải tốc độ nhanh lên nữa mày ạ em ạ nghe anh bảo tốc độ nhanh lên nữa em là quá tốc độ lắm rồi anh ba phút trôi qua các bạn nhé ba phút trôi qua đồng hồ hơi mờ tí các bạn ạ đồng hồ này không phải quảng cáo đâu thôi đồng hồ không quảng cáo đồng hồ đều không quảng cáo làm gì em ăn bắt đầu nhanh lên dần đấy các bạn ạ bắt đầu quen với nhịp độ ăn nhanh đấy vẫn còn rất nhiều check từ trên xuống cho xem các bạn xem pizza rất to các bạn nhé pizza rất to các bạn ạ bạn ấy chắc thời gian trôi qua được 3 phút rồi các bạn nhé 3 phút trôi qua rồi đã 3 phút rồi đấy tiếc là đồng hồ mình mờ qua các bạn ạ được cái đồng hồ đắt tiền mà nước thấm <laughs> chán thật không thì vậy mình chỉ có thể mình có thể xem bằng mắt được nhưng mà các bạn quay cho các bạn không rõ được các bạn giờ mới là 38 rồi à, 28 rồi các bạn nhầm nhầm mình nói nhầm 28 rồi các bạn nhá còn đúng 2 phút nữa thì mình sẽ kết thúc cuộc chơi này trong khi bạn ấy đã ăn hết miếng thứ nhất và bắt đầu miếng thứ hai sắp hết giờ rồi các bạn ạ cảm giác bây giờ lúc này no chưa hả em vẫn còn hai miếng nhưng mà mình nhưng bụng mình nó không thể chứa được mình ơi chứa được á. Thế 10 triệu cảm giác cầm 10 triệu như thế nào? Có tinh thần lên lên không? nếu được cầm 10 triệu chắc chắc tình tin <laughs> có chắc tinh chắc có được, cầm ăn tiếp nha mọi người ờ. nhưng mà phải thắng mới cầm được 10 triệu em ạ à. cố lên còn đúng ngay một phút các bạn nhé các bạn ạ còn đúng một phút là thời gian mình sẽ kết thúc và mình vẫn còn hai miếng kiểu này là mình thắng chắc rồi các bạn ạ à. thử thách lần trước là mình làm 10 quả trứng vịt lộn thì em ấy cũng thua các bạn nhé và bây giờ đến lượt là một cái pizza khổng lồ các bạn ạ không biết em ấy điều em ấy có thắng nổi mình không chúng ăn rất chậm em no rồi chắc no rồi em ấy ăn rất chậm các bạn ạ cảm giác sao ấy không nhai được nữa các bạn ạ <laughs> cảm giác bây giờ như nào rồi anh pizza to quá anh ạ to quá món <laughs> ăn thử thách của anh không dễ đâu còn 10 giây các bạn ạ đúng 10 giây duy nhất kim đang chạy đúng 10 giây đấy các bạn thấy kim chạy chưa đấy gian hết và bây giờ mình sẽ bắt đầu dừng rồi ok dừng bây giờ dùng cuộc chơi các bạn là dừng dừng hẳn này bây giờ mình kết thúc rồi bây giờ video này mình chính thức là mình thắng các bạn nhé 10 tay vẫn về thuộc về mình các bạn nhé 10 triệu vẫn thuộc về mình em ấy vẫn thua cuộc bây giờ mình sẽ hỏi cảm nhận của em ấy lúc thua cuộc sẽ cảm giác như nào em cảm giác mất đi 10 triệu trong tay có cảm giác buồn không em chưa được cầm nên cảm giác cũng hơi tiếc lý hơi tiếc lý. <laughs> lần sau cố gắng lên em nhá lần sau cố gắng lên luyện tập trước đi những thử thách anh giao anh không nói trước được đâu em cố gắng nhá lần sau mình sẽ cố gắng nha mọi người mình sẽ ăn hết nguyên rượu của khải nha mọi người được không? cho khải biết đọc trắng tay nha mọi người <laughs> cần phát huy em ạ vâng bây video của bọn mình đến đây là kết thúc và xin chào mọi người và nhớ để lại comment và like và nhớ ấn chuông đăng ký cho mình nha mọi người để bọn mình có động lực làm ra những video tiếp theo nha mọi người